Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình Hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất đơn giản các bạn ạ Và giàu chất dinh dưỡng Đó là món à, bún vịt lộn các bạn nhé Thì à, cái clip này của mình làm nên rất mong được à, sự ủng hộ từ phía mọi người và các bạn Các bạn có xem được cái clip này thì hãy ủng hộ và đăng ký kênh cho mình các bạn nhé Và bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng với mình thưởng thức món bún vịt lộn nhé các bạn nhé rất đơn giản thôi các bạn bún vịt lộn và sốt cà chua các bạn ạ còn bên này của mình là món trắng miệng đây là một uh, món uh, thanh long các bạn rất bổ dưỡng cho sức khỏe nhé các bạn mời các bạn nhé cực kỳ luôn các bạn ạ có vị chua chua ngọt ngọt cay cay rất là ngon trong này mình đã cho đủ ớt và tất cả những hạt tiêu đều có các bạn rất là thơm luôn